Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10 Nhà hai mặt tiền khu quy hoạch Ngô Quyền, phường 6 Diện tích 124m2, sổ riêng xây dựng Kết cấu một trệt một lầu 3 phòng ngủ, 2 toilet, phòng khách, phòng bếp Sân rộng động ô tô Hướng Đông Bắc, Tây Nam Đường nhựa ô tô 11m Nhà nằm trong khu quy hoạch Ngô Quyền, cách chợ Đà Lạt 3km Đầy đủ tiện ích, tuyến chợ, trường học Khu dân cư yên tĩnh, thích hợp nghỉ dưỡng, định cư lâu dài Giá 9 tỷ Đất Vạn Thành phường 5, diện tích 195m2, sổ riêng xây dựng, tặng giấy phép xây dựng, hướng đông, đường nhựa ô tô 6,5m, đất cách chợ Đà Lạt 4km, gần chợ, trường học, cây xăng, khu dân cư đông đúc, mặt tiền thoáng mát thích hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng, giá 9 tỷ. Nhà Trần Cao Vân phường 12, diện tích 112,5m2, sổ riêng xây dựng, nhà cấp 4 2 phòng ngủ, một toilet, phòng khách, phòng bếp, sân rộng, hướng đông bắc,